Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo Ngày hôm qua thì mình cũng có lên trên, trên kênh cho anh em đấy là ba trận đấu thuộc hai cái giải đấu khác nhau anh em à, Một giải đấu thuộc khuôn khổ Nation League và một giải đấu là vòng loại Euro U19 anh em nhé Thì à, hai trận đấu Nation League thì chúng ta hòa kèo Khi mà trận Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc thì anh em chúng ta chiến thắng với cái mã kèo đấy là Thụy Sĩ chấp 0.75 cũng như là Na Uy và Séc thì anh em chúng ta không chiến thắng được cái tài 2.5 đấy tỷ số là 2-0 nghiêng về Serbia anh em và trận đấu giữa U19 Bỉ và U19 Hà Lan thì hòa nhau với tỷ số không đều thì anh em chúng ta hòa kèo với trận đấu giữa U19 Bỉ và U19 à, Tây Ban Nha anh em nhé à, thì mình cũng nói rồi đấy là cái việc mà à, mình lên kèo trên kênh ấy chỉ là những cái kèo để cho anh em chúng ta tham khảo đấy không phải là những cái kèo à, ăn chặt cũng như là những cái kèo quyết định mình đẩy cho anh em ở trong nhóm để anh em chơi nhá thì ngày hôm qua này Ngày hôm qua thì ở trận Việt Nam thì chắc chắn rằng là tất cả anh em chúng ta đều sẽ đi Việt Nam rồi đúng không ạ? Đấy, Việt Nam đầu trận được à, à, chấp à, Ấn Độ, Việt Nam đầu trận chấp Ấn Độ với cái mã đấy là 1.25 đúng không? Thì sau hiệp 1 khi mà anh em chúng ta chiến thắng được với cái mã kèo uh, Việt Nam uh, đang chiến thắng thôi chứ không phải là chiến thắng mà đang có cơ hội thắng với cái mã kèo 1.25 thì sang hiệp 2 mình có đẩy cho anh em tiếp đấy là cái tài 2.25 đấy thì tổng tỷ số trong cuộc là 3-0 nghiêng về Việt Nam thì chúng ta cũng đã húp chọn hai cái mã kèo ở trận Việt Nam anh em tiếp đến đấy là giải U21 đấy thì anh em chúng ta cũng có thể thấy rằng là anh em ở trong nhóm đấy, với lại tất cả những cái bet thủ thì luôn luôn có những cái kèo thơm và những cái kèo ngon để anh em chúng ta đầu tư anh em nhé đấy, ngày hôm qua thì uh, trong nhóm thì có thằng em sơn núi cũng ăn được khá là nhiều mã kèo anh em đấy rất nhiều những cái mã kèo mà anh em chúng tôi đẩy cũng như là uh, anh em bet thủ đẩy cho mọi người cùng chơi đó và đến tối thì uh, loạt trận vòng loại uh, Euro U21 nữa anh em đó. vòng loại Euro U21 nhá giữa U21 Ukraine và U21 uh, Slovakia thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo tài 2.5 đấy anh em mã kèo tài 2.5 đây rất tuyệt vời anh em nói chung là buổi nào hay là giờ nào mà có kèo ngon thì anh em chúng tôi sẽ đẩy lên cho mọi người cùng kiếm lợi nhuận cũng như là kiếm cơm gạo hàng ngày anh em nhé đấy và sau đấy là buổi tối thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha đấy hai trận đấu gọi là tâm điểm của anh em trong nhóm của chúng tôi chơi đấy đây là cái sân chơi riêng của anh em chúng tôi nhé đấy đấy là bù đào nha chấp 0.25 cũng như là cái tài à, thụy sĩ và cộng hòa séc 2.5 thì anh em chúng ta hòa hai cái trận đấu này khi mà thắng tài 2.5 tuy nhiên thì chúng ta lại mất cái kèo bù 0.25 tất nhiên thì à, cái kèo bù này là cái kèo bù mà kèo bù vào tây ban nha là trận đấu khá là cân bằng vì vậy nên chắc chắn mình cũng đã nói với anh em đấy là đầu tư nhẹ nhàng cái trận đấu này còn à, tất nhiên kèo nào mà có tỷ lệ này ăn cao hơn thì sẽ cho anh em bích trận đấu đấy đấy và dạng sáng ngày mai còn rất nhiều những cái trận đấu khác mà anh em bet thủ chúng ta đã đẩy lên cho mọi người ở trong nhóm chơi anh em nhé đấy nhóm nhóm mình ngày nào cũng thế thôi và giờ nào cũng có những cái trận bóng cỏ hay là những à, cái trận bóng mà có thể kiếm lợi nhuận hàng ngày thì anh em cũng thể thấy đấy rất nhiều anh em rất nhiều những trận đấu có thể đầu tư trong vòng một ngày đó thì anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá lâu dài cũng như mà đang xa bờ thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele mình để ở phần bình luận anh em nhé thì anh em à, mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để chúng ta có thể đầu tư cũng như là về bờ một cách an toàn thì ngày hôm nay cũng ờ, chỉ có những cái trận bóng cỏ thôi và đặc biệt là cái giải đấu ờ, ờ, vòng loại cúp C1 nữ cũng đang diễn ra anh em dạng sáng ngày mai sẽ có những cái trận đấu khá là hấp dẫn cũng như đáng để anh em chúng ta đầu tư này Đấy, trận đấu giữa nữ Ajax và nữ Arsenal cũng như là trận đấu giữa nữ Juventus và Koge trận đấu này thì lượt đi à, nữ Juventus đã à, gọi là làm thất vọng rất nhiều những người hâm mộ khi mà để hòa cô ghe với tỷ số là một đều cũng như là sau cái trận một đều ấy thì uh, Juventus về đá trên uh, Serie A thì họ lại để Sassuolo cầm hòa với tỷ số cũng là một điều anh em. Đấy, hiện tại thì uh, Juventus họ à, mình nghĩ rằng là họ đang muốn chậm lại cũng như là giữ đội hình để có thể chiến một trận đấu cuối cùng với cô để giành cái vé dự uh, chung kết cúp C1 nữ uh, năm sau anh em à, năm nay anh em đấy còn uh, về phía cô sao Koke thì ờ, họ cũng đang có một phong độ khá ổn định cũng như là khá là bay khi mà ở giải quốc nội cũng như là đấu trường ờ, châu Âu. Châu Âu thì họ đã xuất sắc cầm hòa Juventus cũng như là sau về quốc nội thì họ cũng đã có một chiến thắng để có thể làm bước đệm trong cái trận đấu cuối cùng. Đấy. Tuy nhiên thì nói gì thì nói với cái việc mà chất lượng đội hình cũng như là những cầu thủ mà Juventus đang nắm giữ ở uh, ở trong uh, đội hình của mình chắc chắn mình vẫn tin đây sẽ là một chiến thắng dành cho Juventus mà thôi. Tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng phải điểm qua một chút về hiện tại thì trên cái sàn giao dịch châu Á kèo nó như thế nào thì anh em chúng ta sẽ đi anh em nhé. Thì đây hiện tại à, kèo handicap đang là 2.25 cũng như là cái tài 3.25 anh em. Mình nghĩ đây à, cái mã kèo 2.25 thì nó hơi cao so với cái việc mà cái màn thể hiện trước uh, trận đấu lượt đi của Juventus và trận đấu lượt về này tuy nhiên uh, họ được thi đấu trên sân nhà đi thì với cái mã kèo 2.25 mình nghĩ là cũng khá là cao cũng như là khó để anh em chúng ta đầu tư từ đầu đúng không thì à, không cần nhất thiết cứ phải là chọn đội nào đội nào mà anh em chúng ta còn những cái kèo hiệp 1 này rồi là kèo thẻ cũng như là kèo trên dưới cả trận mà anh em đấy hiện tại thì cái tài 3.25 mình nghĩ là một cái mã tài khá là sáng cho anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu anh em nhé thì mình sẽ nốt luôn cho anh em à, cái mã duy nhất thôi đấy cái mã duy nhất đây đấy là Juventus à, à, xin lỗi anh em đấy là cái mã tài trừ à, trừ 3.25 anh em nhé FT còn nếu anh em mà thật sự muốn đầu tư vào Juventus thì mình nghĩ rằng là khi nào bóng lăn cũng như là kèo hạ thì anh em chúng ta nên đầu tư thì nó hợp lý hơn và kèo hạ bao nhiêu cũng như là mức kèo như thế nào thì anh em chúng ta có thể đầu tư được thì à, chắc là mình sẽ chốt kèo ở trong nhóm cho anh em thôi còn cái việc mà anh em đầu tư ờ, trước trận đấu thì mình chỉ cho anh em một cái kèo để anh em chúng ta tham khảo cũng như là bình luận về cái kèo tài hạ 3.25 này. Thì anh em nào có ý kiến khác cũng như là có ý kiến nào thì anh em có thể bình luận ở dưới phần comment nhé. Để anh em chúng ta có thể phân tích cũng như là thảo luận về cái trận đấu này. Đấy. À, còn à,